rồi yêu thương đôi ta cùng phải tàn theo bao nhiêu cành hoa ngày mà em cất bước theo người ta anh cũng ngã chẳng biết điều này xảy ra rồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đau thương không còn em giờ anh đã biết hết tất cả sự thật tình cảm của em đã trao toàn là xa dối con tim em yêu thương không thành chỉ là anh ngô nhăn bấy lâu cạnh em đã có ai thương rồi liệu em có nghĩ đến ai một mình bơ vơ giữa phố đông người tìm gì mới nhưng sao chẳng thành